Chào tất cả anh em Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp bầu cua không tan anh em nhé thì đó cái bộ đồ chơi này anh em chỉ cần à, đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua bịp á anh em chỉ cần à, chạm được tay vào cái hột bầu cua của người ta là anh em đã nắm chắc chắn từ cái phần thắng trong tay rồi anh em nhé thì à, đây là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2020 chấm cảm ứng bầu cua không tan hay là gọi là cái miếng dán bầu cua cảm ứng anh em nhé thì đó thì uh, cái bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua bịp luôn thắng anh em nhé đó, đi chơi bầu cua luôn thắng thì uh, cách chơi và cách sử dụng của nó ra làm sao thì uh, thì anh em sẽ hãy xem hết cái clip này tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em trước hết tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái chấm cảm ứng bầu cua không tang này nó như thế nào và cách sử dụng của nó ra sao đây đó thì Dũng sẽ chỉ ở đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái chấm cảm ứng này anh em nhé đây anh em thấy không ạ đây đây là cái chấm cảm ứng anh em nhé nó rất bé luôn anh em nó chỉ bé bằng cái đầu kim khâu quần áo của anh em thôi và khi anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua hoặc là có thể là anh em đi lắc tay cái anh anh em cũng có thể chơi được anh em nhé đó thì nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em 100% chỉ khi anh em mà giờ được vào cái hộp bục cua người ta rồi nha. đó thì uh, trước khi giờ vào cái hộp bục cua người ta thì anh em lấy cái uh, kim anh em lấy cái tăng hay gọi hay, hoặc là cái uh, nhíp cái nhíp mà uh, nhíp gấp anh em đó anh em có thể anh em gèo nhẹ cái chân keo gèo nhẹ cái chấm cảm ứng bầu cua này ra và anh em uh, gắp để lên đầu ngón tay nhé và cái ờ, ngón tay của anh em phải bôi trước cho là một lớp kem đánh răng hoặc là một lớp kem ờ, lớp thuốc ờ, mỡ mắt anh em nhé đó thì để chơi nó đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác thì anh em cứ phải sử dụng à, anh em cứ phải mua cái bộ đồ chơi này của bên tôi thì bên tôi sẽ chỉ cho anh em kỹ hơn anh em nhé thì đây tôi cũng chỉ giới thiệu sơ sơ qua để cho anh em hiểu về cái cách chơi của nó thôi anh em nhé đó thì anh em yên tâm đó. thì ờ, khi mà ờ, anh em để được lên đầu ngón tay của anh em rồi thì ờ, anh em chỉ cần là chạm được vào cái hột bầu cua của người ta thì cái chấm này nó sẽ bám chắc lên cái hộp bầu cua đấy anh em nhá đó thì đây đây là cái bộ đồ chơi bầu cua cái hộp bầu cua mà tôi đã vào cái chấm cảm ứng rồi đó thì ờ, cái bộ đồ chơi ờ, chấm cảm ứng này miếng dán uh, bầu cua cảm ứng này nó cũng có đi kèm theo là một chiếc nón anh em nhé nón đây gọi là cái nón quét báo dung bầu cua đây đây là cái nón quét mà tôi đã làm cái máy báo dung cũng như là cái máy quét ở trong cái nón này rồi anh em nhé thì chỉ cần là anh em cần anh em chặn được tay vào cái hút bầu cua người ta và anh em đội cái nón này lên đầu thì uh, khi uh, cái nón này nó quét được cái hột bầu cua cảm ứng á, thì cái nón nó sẽ báo rung cho anh em rất là chuẩn xác 100% luôn anh em nhá đây là cái cách chơi bầu cua hiệu quả nhất hiện nay anh em chạm thì anh em chỉ cần à, chạm vào một mặt thôi anh em nhá ví dụ là mặt bầu đi thì cả bao hột anh em đều phải là chạm vào mặt bầu thì à, nó mới báo chuẩn cho anh em được để tránh làm mất nhiều thời gian của anh em thì tôi cũng sẽ thử cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhá đó thì đây cái nón này cái nón mà tôi đã làm anh em cũng thấy rồi đấy nó rất là đẹp luôn anh em nhé anh em cũng có thể là đi chơi hay là đi sòng sới anh em đều có thể đội ok chưa anh em thì bây giờ tôi xin phép tôi đội cái ló này lên để tôi cảm nhận được cái độ báo dung của nó mang lại cho anh em khi anh em đi chơi nhá thì đây Đó, đây là cái chấm mà tôi uh, để chia sẻ cho anh em xem chỉ cho anh em cách chơi nhá anh em nhá đây tôi sẽ nắp cho anh em vài chén này thì đó thì cái bộ đồ chơi này tôi làm vào bật bầu rồi thì khi nào mà cái bộ chén nào mà có về mặt bầu thì máy sẽ báo dung cho tôi biết nhá đó. Đó. chén này máy không báo dung anh em nhá thì chén đầu tiên thì máy không báo dung thì tôi sẽ bỏ chén này đó hoặc là tôi sẽ đánh ít tiền vào mặt khác anh mở luôn cho anh em này đó hai cá và một gà anh em nhé không có bầu ok cho anh em tiếp tục vâng thì chén này lại máy này không báo rung không báo rung là không có bầu anh em này không có bầu thì lại bỏ anh em cứ đánh vào mặt khác tầm một hai chén này bỏ coi như bỏ một hai chén đầu anh em nhé đó hai like và một gà không có bầu tiếp tục này. vâng thì cái chén này máy báo rung anh em nhé thì cái tiếng bầu cua này máy báo rung máy báo rung là anh em cứ đặt hết tiền vào mặt bầu luôn anh em này đó tôi bao cho anh em 100% nó sẽ về mặt bầu cho anh em ít nhất là một mặt đó đúng không anh em một tôm và hai con bầu của anh em nhé tại vì là máy báo rung rất là mạnh luôn nên là tôi bảo ít nhất là một con bầu đó Đây, tiếp tục này chén này máy tiếp tục vẫn báo rung là anh em báo rung là chắc chắn sẽ về bầu nha anh em đảm bảo cho anh em trăm phần trăm sẽ về bầu đúng không anh em hai bầu và một tôm anh em nhé vẫn tiếp tục là hai con bầu thì đó chén này máy vẫn báo dung anh em này báo dung là chắc chắn về bầu đó. đúng không anh em một bầu một tôm và một nai rất chính xác tôi sẽ nắp chén cuối cho anh em chén này máy không báo dung không báo dung là không có bầu anh em nhé anh em sẽ bỏ chén này đó hoặc là anh em đánh vào mặt khác thì ý anh em nhé tôi mở luôn cho anh em này đúng anh em hai cá và một cua không có bầu thì vừa rồi tôi cũng đã lắc cho anh em vài chén để cái để cho anh em xem được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng báo dung bầu cua này nó mang lại cho anh em nhé và cái máy báo máy báo dung bầu cua hoặc là cái máy cái nón quét nón quét báo dung bầu cua này nó rất là ok luôn anh em rất là chuẩn xác đúng không ạ thì đây cũng là cái cách chơi bầu cua bịp cua cảm ứng này của bên tôi có phù hợp với sân chơi của anh em hay không hoặc là có phù hợp với ờ, anh em đi chơi bầu cua anh em đi đến bầu cua bịp hay không nhá anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại 0948 306 996 và 0942 306 996 đó thì à, hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo nên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em có những cái gì chưa hiểu hay còn những cái gì còn thắc mắc chưa biết thì anh em cứ liên hệ cho bên tôi nhé. video tôi đến đây cũng là kết thúc rồi anh em làm và thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ để được xem những cái bộ đồ chơi bộ cua bịp hiệu quả nhất và các bộ đồ chơi mới nhất hiện nay anh em nhé chào tất cả anh em